lại là công đây hiện tại à, em trai mình đang thử cái máy để giao cho khách nhé đây là máy soi ra kết nối với lại TV chỉ kết nối được với TV thôi nhé thay đầu À, trước khi giao hàng thì mình phải test trước như này dán tem bảo hành máy này dễ sử dụng lắm các bạn chỉ cần cắm vào sau TV. ấy cái độ nét của nó là do phụ thuộc vào cái TV của các bạn có nét hay không máy này bên mình bảo hành 12 tháng đấy đang thử đấy thì à, mình sẽ để lại thông tin à, ở dưới mô tả nhé mọi người mua hàng ấy, thì à, gọi vào số điện thoại hotline đang hiển thị trên màn hình hoặc là mình để lại thông tin dưới mô tả các bạn đặt thì mình sẽ ship free ship cho các bạn ngoài ra mình còn cung cấp tất cả các loại thiết bị spa mỹ phẩm spa đồ tiêu hao các bạn có thể là tham khảo qua web của mình facebook cá nhân hoặc là zalo nhé xin cảm mọi người đã theo dõi video